anh mẹ thằng kia nó nó cầm tướng của mình rồi vãi cả à chị mẹ hiểu nếu hiểu tin mình thì phải cái đây là như như mấy ông này nó trôn hay sao nè nhưng mấy ông này cố tình trôn hay sao nè thì mà nếu hiểu biết tướng xong rồi nó cắm rồi nó cắm của tôi rồi này thì đất đau xuống bật kim hành má má mày chứ nói chuyện vô dân quá lo lo lo lo bít thằng liệt lăng mới khó chơi sao em. sao pick con ca lý đem bình thường mà anh thấy đâu má nó chôn kìa cho anh gì con thấy làm tốt à không được không nhìn à mình đó nó chọn đâu Ôi, và anh rồi Mẹ, ông ông không không không mới vô không nhìn à em mới vô em em ham nói chuyện em không nhìn đúng không ok không ý là bình thường mà con con con team mình có ab mà không nhưng mà vấn đề là mình... lẹp lăng bích bích lẹp lăng game này mới khó chơi ấy không Bây giờ con anh ờ, đi va thôi chơi sinh ra rồi sinh ra cái này ổn rồi Ông sao đánh đi, đánh đi Đánh mẹ game này, đánh đi Không này như dễ ăn lắm phải rồi đấy Má từ đầu không bay lên rồi bây giờ sau mới bay Ai mà rửa được Này nè tụi lên chim bên nè Mèo ồ không tới à à tới mega kìa em dài thật đó nha game này cực thật đó nha em dài rồi em chèm em em em ra đánh rồi ra đánh rồi ra đánh rồi em ơi em ơi cái đồn gì đấy, lên xin cấp 6 nè à. sao sao sao sao à, thôi chờ đã rồi. mình đéo lên xin cấp 6 này Fuck. má còn chấn luôn anh vô đi em kéo anh ra được còn thằng còn thằng còn thằng ở đâu rồi về luôn rồi à? về luôn rồi nè nè kéo lên nè kéo lên nè kéo lên kéo lên kéo lên chi mà chi mà có có có thằng ngộ không ấy nha có thằng ngộ không ấy nha vừa Ê, vô vô vô xuất ra thằng này nè vô nè một không lên nữa nha ừ, một không với hai hai bót luôn nè bò bò bò bò bò bò chim sắp ra nó đổ mẹ nó thảm đổ bót luôn kìa nó thả tốt rồi mà thả tốt xuống bót luôn chứ ai mà đi lại với nó chết à cho ăn cho ăn cho ăn, xe đồ ra đi đồng đam kìa ra ra em em em em em em có có người có người có người em lại em lại à, ngủ không sâu rồi ngủ không sâu đít rồi ngủ không sao nha cho tôi nha vào đây vào đây, đây có thêm nó ra nha trần luôn rồi à khổ thế nhỉ anh ăn vô ăn vô ăn vô à nó đánh em á này chuẩn bị kéo anh nha kéo anh nha Dạ kịp không? Kịp không? Dạ. Đây sinh khỏe quá anh em ạ, nó đi hít nghiệm nhiều quá. Wow. Nó tạm mở cái việc khỏe quá em tí em lên cái ờ, cái gì uh, chống sóc đam em mình ông không là bằng á vô phá là bằng lên cái ma vũ rồi á thì ma vũ là chống sóc đam rồi đó Lùng má cố tình một ông thì còn chơi được ở đây toàn mấy ông mấy ba, ông liền ba thằng cố tình rồi mấy ông liền với lùng má nó ba đồng mới nghe để xin cái gì anh em mẹ nó nó trôn nè nó fit ờ, nó cố tình nó fit nó săn bị đá ai chơi trả được fit là ba thằng không bảy không năm một năm nè là máy là 17 mạng bá rồi ê nè nè nè em đang cầu nó lên nha nè nè nè nè máy một combo không cấp biến rồi khỏe mà nhưng mà một combo là vậy em không tốt biến rồi tại nó lao vô kiểu gì cũng không tốt thằng nào hết thằng Lee Sin đá thì tới thằng Ngộ Không chứ không né được rồi hai người không cho nó xe em không muốn dạo má không á Lee Sin cho ra Lee Sin cho à, cái thằng chó Lee Sin nó đóng áp Rồi anh trừng phạt nữa nghe anh trừng phạt nữa nghe rồi rồi rồi đam đi đam đi đam đi đam đi về nhanh đi về nhanh đi no god please no no em không che má bà có có che má đã gặp đã gặp đám má còn gặp trên game What? rồi nó đẩy ra nó nhảy vô phải đáp phải đáp kia đáp kia đáp được á em lính gì châu châu châu tí trời luôn á mình còn không dám ra nữa kìa anh em có thấy nó chơi không mình còn không dám ra farm nữa mà nó ra đánh vậy đó em em em em em em em nhìn nhìn nhìn nhìn là biết rồi ai coi người đông đông đông quá nha bọc, đưa đưa đi lồn này nó cứ cố tình chết đấy nha chơi chơi nó, khó chơi quá nó chơi cố tình chết mà nãy tự nhiên nó ra đây pha luôn em cũng dám lên farm mấy mấy này chó nội ba thằng này chó nội trái quang quang kéo nha rồi rồi rồi à ơi ơi không gì anh đang đánh lần ra đi kéo rồi thằng à, ngủ không không không không không bên kia mày đây cũng không được tăng lửa nghe hiểu à đây đây đây thằng này nè được ok nha rồi rồi rồi ê ê ê ê lui đi lui đi lấy xin xuống rồi lấy xin xuống đem đem đem tí đem tí đem tí bên này này bên này này bên này này em em em em vô này đang vô này ừ, sớm một tí ngon rồi không rời không rời không rời đáp về đáp về đáp về đáp nhà vô sớm một tí tí là ngon rồi nhập lại anh em ơi mình thua không phải là mình thua ờ, bên kia mà mà thua khi nào thua như này à còn bị chôn không à má mình sống không có đức lắm mà ta sống có đức làm sao mấy ông này cứ chôn hoài này để lên máu khổ nó có trứng à anh ra anh đép nếu mình chơi game farm nguyên farm không mà không được cái gì farm nên ăn có đây đấy chơi game mà farm đâu làm được mà cứ tôn không là đéo kiểu như mấy ông này ờ, không không ờ, sao ta kiểu ghen tị ấy à, bắt bắt được là đép được là là là, là, là đép được là, là, là, là, nó ba đôn rồi nó ba đôn rồi nó ba đôn rồi em ơi em ơi em ơi em ơi thôi nó đang hơi do em đây qua nha một không à một không à đây đây đây đây nè coi nó còn flash đâu Barona. Rồi. Thật ngay sau sau sau sau. À bọc mà có có thằng lấy xin ăn ăn ăn ra từ từ từ từ từ từ được không được thấy chưa bắt đầu đây mình được được được ra nè trong nhưng mà có thằng lấy xin nó cướp ăn nữa nghe anh đếm một hai ba chị mai à một hai ba đó đâu có gì đâu không đại pha đó anh không đó thằng thằng thằng kia kìa thằng anh đi kìa Ráp tí mà đang rồng rồi, ráp tí đang rồng mà Đùa đi, đùa đi, đùa đi Anh mà quên được chừng ờ, ờ, nữa Em cho, cho, cho, tới đây, tới đây Sao ra được? Đi từ từ nào dạ, từ từ ra Nó ăn rồi, đó, nó ăn xong rồi Cái lùm mà, nó ra, nó bỏ bỏ mày Đây, đâu quay này. À, ờ, bỏ đi, bỏ đi Không, được đi chết rồi Nè, nè, nè, nè, em, em, em, em, em, em, em, em lên vô, ơi ơi ơi, từ từ nha Bỏ bỏ bỏ Vũ công có canh cho em không ạ? Vào đây, vào đây, vào đây Thôi lùi ơi, bỏ ơi, nó không có ghép, nó không có ghép đâu Ủa đi mà nó lấy 3 mega mình Ờ, nó lấy mega thì chịu rồi Chứ giờ sao mình đáp nữa Nhầm nhầm Chơi cũng là em mà chưa ờ, khó quá Giờ sao, giờ sao đẹp rồi đẹp rồi nó à, thằng này luôn à? rồi thằng này luôn rồi được không được à con gồng ra trời con gồng nam to quá con gồng nam to quá hả gồng nam to quá có xong rồi xong được rồi thua đã má áp nhiều cho anh ba rồi hết đào hmm. à đang bắt thằng kia quá thua rồi chỉ chín game không bắt được chưa ờ không được chưa đó khó quá